hai chào anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Camera Và đây sẽ là một cái video mình giới thiệu cho anh em một cái con sản phẩm mà mình thấy nó cực kỳ ngon Mình cần phải làm ngay clip này để mình giới thiệu tới các người anh em cũng đam mê quay phim giống mình à, Thời gian trước nếu mà em để ý thì mình sẽ không có cái mic micro rời để mình quay video cho anh em cho nên mình toàn phải dùng bị à, cái micro bằng điện thoại iPhone của mình Đấy cho nên mình quay trong phòng nó sẽ bị khá là vang anh em ạ Đấy, cho nên là bây giờ mình sẽ phải đầu tư một con mic đến từ Sinco Nhưng mà cái mic này nó ngon ở đâu? Đầu tiên thì chính là nó rất rẻ Nó chỉ có khoảng 500 nghìn mà thôi anh em ạ 500 nghìn mà thôi là anh em đã có một con mic như thế này rồi 5-600 nghìn gì đó Đấy Thì nó sẽ có công dụng như thế nào Mình sẽ đi liệt kê cho anh em nhé à, Đầu tiên thì mình sẽ phải à, cứ để cái này ở đây Tí nữa mình so sánh cho em cụ thể luôn đúng không nào Và đây là mic từ iPhone Ok anh em đã nghe rõ chưa Alo alo xin chào anh em chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Camera và đây sẽ là mic từ con Sinco này Ok con Sinco này nó chỉ có khoảng độ 5-600 nghìn mà thôi anh em ơi và anh em đã nghe thấy chất lượng âm thanh của nó chưa rất là hay đúng nào nghe trong và nó không bị một chút tạp âm nào cả bởi vì là đây là một con mic định hướng anh các bạn mình cực kỳ là thích một con mic định hướng như thế này ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em biết con mic này nó có gì thần thánh em nhé đầu tiên thì con này nó sẽ có cái mã là đây LAV S6M2 ok uh, Omni Directional ok đây là một con mic định hướng luôn thì đầu tiên cái nhân vật chính chúng ta chắc chắn rồi chúng ta sẽ phải có một chiếc mic nhưng mà đây là mic có dây anh em nhé thì với cái sợi dây này nó sẽ cắm trực tiếp luôn luôn luôn ra đây và cắm vào cái con máy quay mình đang đặt ở kia đấy thì cái sợi dây này anh em biết nó dài bao nhiêu không nó dài đến tận 6 mét cơ nó dài tận 6 mét anh em ạ đấy cho nên là anh em có thể cắm cái chiếc mic này vào máy quay và anh em chạy rất là xa anh em vẫn có thể thu được tiếng của mình tiếp theo nữa giữa cái phần kết nối giữa mic và cái sợi dây nguồn nó sẽ có một cái cục như thế này cái cục này có rất nhiều chức năng hay anh em nhé đầu tiên thì anh em có thể chọn giữa máy ảnh tức là chế độ mic cho máy ảnh và chế độ mic cho điện thoại tiếp theo nữa ở đây anh em sẽ có một cái rắc để cắm tai nghe anh em có thể nghe được ngay trực tiếp cái giọng mà anh em đang nói ra vào trong cái mic này và tiếp theo anh em có thể tăng giảm âm lượng ở đây để cho đầu ra tai nghe đúng không nào ở bên cạnh bên này anh em sẽ có thêm một cái công tắc on off Đấy, bật tắt cái chiếc mic này tức là em nó sẽ dùng pin đúng nào thì để mà dùng pin anh em sẽ có một cái cổng sạc USB Type C ở đây để có thể sạc vào đây và sạc cái pin của nó dùng được rất là trâu mình từng trải nghiệm qua rồi mình quay không biết là bao nhiêu clip rồi mình chưa cần phải sạc lại một lần nào cả mình sạc đúng một lần thôi quay rất là trâu luôn phải nói là đây một cái con pin cũng phải nói là ấn tượng đấy đằng sau anh em sẽ có một chiếc kẹp nữa để có thể kẹp vào à, con đĩa quần này hay là anh em kẹp vào túi áo này kẹp vào đâu đó cho nó gọn đúng không nào đó và anh em sẽ có cuối cùng anh em sẽ có một chiếc mic như thế này đấy chiếc mic này thì nó cũng có đầy đủ hết cả kẹp áo cho anh em luôn và một cái cục bông để nó lọc âm lọc xì đúng không nào đó như vậy là xong như vậy là nó đã có trong ta là một chiếc mic phải nói là chất lượng âm thanh đáng để đấy chứ đúng không nào anh em anh em muốn nghe lại chất lượng âm thanh của iPhone không đây là chất lượng âm thanh từ iPhone này alo alo 124 chào mừng anh em còn đây là chất lượng âm thanh đến từ Cinco wow wow tiếp theo nữa thì à, bên trong hộp chúng ta khi mà chúng ta mua chúng ta vẫn được tặng kèm thêm một số các phụ kiện nữa anh em ạ đây anh em sẽ có một cái túi nhung như thế này để có thể đựng cái chiếc mic chúng ta sách đi và mang theo bên mình rất tiện tiếp theo nữa thì anh em sẽ có một cái sợi dây ngắn như thế này đấy để cắm từ cái đầu mic này cắm ra điện thoại anh em ạ à, để nó cắm vào đây và nối ra điện thoại để thu âm ra điện thoại khá là hay tiếp theo nữa thì anh em sẽ có một cái đây anh em sẽ có hai cái phụ kiện nhỏ nhỏ như thế này đầu tiên sẽ là một cái miếng lọc xì nữa một cái miếng mút nữa để anh em thay thế cho cái miếng này nhưng mà em nói nước bọt bắn vào đây nhiều nó hôi hay là anh em sử dụng nó rơi mất dao đúng không thì có cái để mà thay thế rồi tiếp theo nữa là một cái chân chân này là một cái chân dạng audio để cắm ra những cái máy quay chuẩn lớn này đó, máy quay chuyên dụng này như kiểu đài truyền hình cái thứ đấy đấy rất là xịn đúng nào tức là đủ hết phụ kiện trong chúng ta rồi không có thiếu một gì cả từ cáp cắm ra điện thoại nhá rồi là miếng mút để thay thế rồi là kể cả cái chân chuyển đổi có sẵn trong ta luôn cái điểm quan trọng ở đây là gì nó mang lại trong ta một chất âm nghe cực kỳ là hay nó là một con mic định hướng tức là định hướng là sao khi kể cả anh em quay ở những môi trường nó rất là ồn nhá anh em nhá nhưng mà khi mà nó đã định hướng nó đã nhận được ra giọng của anh em rồi thì nó sẽ lọc hết tất cả các cái độ ồn xung quanh qua cái cục này và nó đưa vào máy quay của anh em tức là ra file hoàn chỉnh là một cái chất âm nó cực kỳ là hay rồi chúng ta sẽ không cần thiết phải đồng bộ nữa nhưng mà em sử dụng những con mic rời đúng không anh em về anh em phải thu âm anh em anh em đồng bộ lại âm thanh nhưng với con mic này nó sẽ không cần phải đồng bộ nữa tất nhiên là điểm trừ của những con mic dây nó sẽ hơi bị dườm già nó sẽ bị vương víu nhưng mà anh em thấy chưa nó chỉ có khoảng 500 nghìn mà thôi thì những cái thứ nó mang lại chúng ta nó quá là xứng đáng đúng không nào và nếu mà mình nhớ không nhầm thì rốt dòng rốt cũng có một con mic cài áo và nó là cài cho mic không dây thì khi mà em cắm cái con mic dây đó vào cái con rốt wireless và anh em cài lên áo như này nó sẽ gọn gàng hơn nó nhỏ gọn hơn tuy nhiên thì riêng cái sợi dây đó thôi riêng cái sợi dây nhỏ xíu đó và có một cái cục ở đầu như này còn một cái đầu thì cắm vào con mic kia đầu 3.5 nó không có một cái bộ xử lý gì như thế này cả nó không có một cái gì để xử lý lại một lượt cả nó cắm trực tiếp vào kia và anh em biết cái sợi dây đó bao nhiêu tiền không 1 triệu 6 lận đó còn con này sao nó đã đủ hết cho chúng ta rồi anh chỉ việc cắm một phát thẳng ra máy quay nó cho chúng ta một chất lượng âm thanh đầu ra tuyệt vời mà anh em không cần phải lo rằng là bị disconnect bị gọi là uh, mic hết pin và cái bị disconnect giữa trường đâu bởi vì con mic này pin của nó rất trâu là thứ nhất thứ hai là anh em cắm trực tiếp vào máy cơ mà đúng nào nó không thể mất sóng để mà nó disconnect được đó một cái điểm cộng cho em mic này còn điểm trừ thì mình không cần phải nói nhiều nữa tất nhiên nó là mic có dây cho nên nó sẽ bị dườm già chỉ có thế thôi nhưng mà với mình để mà mang lại một cái chất lượng âm thanh nó tuyệt hảo như thế này thì mình chấp nhận đánh đổi anh em nhé hơn thế nữa là mình là một người quay vlog ở trong nhà mình không di chuyển ra ngoài quá nhiều cho nên là chất lượng âm thanh của nó rất tuyệt vời ok và nếu như mà em có bất kỳ cảm nhận gì về con mic này thì hãy chia sẻ phía bên dưới bình luận cho mình biết anh em nhé. Đừng quên rằng là Tokyo Camera đang có sẵn sản phẩm này. Chi tiết về đường link sản phẩm mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ đừng quên cho chúng mình xin một like, một sub cũng như hãy nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới anh em nhé. Bye.